Bé đừng sợ mũi nữa nha Vì mẹ dùng rét Rét ngăn trừ mũi mới Với công thức cực mạnh và đầu nhan to độc đáo Nên ngay khi đốt lên Rét diệt mũi lập tức Và tiếp tục diệt mũi suốt đêm Giờ thì chúng ta ngủ ngon đến sáng luôn Rét giết mũi chết Bảo vệ gia đình bạn suốt đêm